À, xin chào quý vị các bạn, tôi đang đứng tại đại dự án Vinhome Grand Park, một dự án rộng 271 à, hecta. À, tương lai khi hình thành sẽ có là 180.000 cư dân sẽ về đây sinh sống à, và số lượng dân này tương đương với là 90% dân số của quận tư được thống kê vào tháng 6 năm 2019. Phân khúc bất động sản nhà phố thương mại không bao giờ hết hot trong mắt các nhà đầu tư, kể cả nhà tiêu dùng, vì dù có suy biến nhưng nó vẫn nằm trong con số tăng trưởng ấn tượng nhất Quy mô dân số tại Vinhome Grand Park Dự án Vinhome Rang park với quy mô 271 ha, tương đương với 2,7 km vuông, có 44.000 căn, gồm 1.500 căn shop chân căn hộ, 700 shop house nhà phố và 500 villa trong khu compound. Quy mô dân số khoảng 180.000 cư dân, gần bằng 90% dân số quận 4. Thống kê dân số quận 4 có 203.000 người vào cuối năm 2019. Khi chúng ta sở hữu một shop house chân căn hộ hoặc một shop house nhà phố thương mại thì chỉ số tiếp cận khách hàng khi kinh doanh một mặt hàng tại khu nhà phố thương mại Vinhome Park được tính như sau. Bán cho 1% là 1.800 người, 15 tỷ, 30.000 một sản phẩm là 816 triệu một tháng và 9,7 tỷ một năm. 2,9 tỷ trên 30% và doanh thu thuần là 6,8 tỷ là những con số để nói về nơi được khách hàng quan tâm nhất từ cách đây 3 năm. Một số thông tin siêu phẩm nhà phố Vin mở bán nhà phố Vinhome Grand Park quận 9 The Manhattan, dự kiến vào tháng 5 năm 2020 nằm trong quần thể siêu đô thị 271 ha với hàng trăm tiện ích trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại Vincom lớn nhất miền Nam, công viên ánh sáng Singapore, công viên ven sông lớn nhất Đông Nam Á, sân chơi thể thao, vân vân. Phân khu Manhattan Vinhome Green Park quận 9 tọa lạc ngay khu công viên 36 hecta. Công viên có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, sở hữu 15 công viên chủ đề với bãi cát trắng tuyệt đẹp. Vị trí Trung tâm khu đô thị Vinhome Green Park quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Mặt đường Nguyễn Xiển, Phước Thiện, phường Long Phước, quận 9. Quy mô dự án nhiều loại hình với diện tích đa dạng 75 m2, 100 m2, 125 m2 và 150 m2 về xây dựng một trệt 3 lầu một áp mái. Đơn vị thiết kế là Atelier Group, mật độ xây dựng là 25%, loại hình sản phẩm là nhà phố và biệt thự, hoàn thiện bên ngoài, giao thô bên trong. công banh cho vay đến 70%, lãi suất 0% trong 12 tháng, ưng hạn gốc 12 tháng. Hệ thống tiện ích, trung tâm mua sắm, trung tâm thể thao, hệ thống trường học, bể bơi, quảng trường, thư viện. Về phong cách thiết kế, Phong cách địa trung hải kết hợp cùng lối kiến trúc của Tây Ban Nha, kiến trúc Ý thời kỳ phục hưng và kiến trúc Gothic. Về tính pháp lý, sổ hồng đối với người Việt Nam giá dự kiến là 120 đến 140 triệu một mét vuông. Vì thường bất phú, nơi nào kinh doanh nơi ấy giàu có, con người cũng từ đó mà trở thành bậc doanh nhân, cộng đồng doanh nhân và các hệ thức hệ kinh thương mà được hình thành từ rất sớm. Sự đa dạng nhà phố thương mại bắt nguồn từ sự linh hoạt trong kinh doanh, thuê và cho thuê, kinh doanh và khởi nguồn kinh doanh, kết hợp và bán kết hợp ở và tự kinh doanh, làm cho phong phú từ trong chính tài sản mà mình sở hữu, nó hơn hẳn các nhà phố biệt lập cụ thể khác. Nhà phố thương mại liên kết giúp hình thành các chuỗi mặt hàng liên kết, Hôm nay, ngày 8 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh lập thành phố phía Đông, khu đô thị sáng tạo phía Đông với hơn 1 triệu dân, diện tích 24.000 hecta. Nếu được thành lập sẽ có GDP tương đương nhiều tỉnh thành khác cộng lại. Caroline chào mừng quý khách hàng đến với hệ thống tư vấn chuyên nghiệp tận tình của chúng tôi. Xin mời quý vị hãy nhanh chân đăng ký tại link phía dưới hoặc liên hệ vào số điện thoại 0931 222 000 để được chúng tôi tư vấn đầu tư một cách nhanh chóng nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Cảm ơn bạn đã xem nhất video này. Xin hãy cho tôi một like và share. Nếu bạn chưa đăng ký, hãy nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới bên phải màn hình để nhận những video mới nhất về các dự án bất động sản được chúng tôi chọn lọc ờ, về phân tích dự án bất động sản và cập nhật tiến độ dự án bất động sản đó. Hãy bấm hình quả chuông để mỗi khi chúng tôi phát video, bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video đó. Vâng, xin cảm ơn.